Baba. loài thủy tộc hãy lắng nghe lời Phật dạy tử sanh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lành lại ít nên nay đọa làm thân thủy tộc có loài ở trong sông đập chầm ao với các thứ thân hình không nhất định thế khi thì bị lưới rập câu móc hàng ờ. ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống mạng vỡ giao thớt hồn đương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp quý phật tử phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng các ông cầu xin mười phương chư phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo quy y tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo quy y tam bảo rồi vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh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 chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh vi tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh vi phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh vi y pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh vi tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tâm bảo pháp bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh thực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật chứng vô sai quan gian đạo tràng chứng minh công đức Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm kỷ hợi Tất cả chúng con cung kính thừa hành lời Phật dạy phát Bồ Đề Tâm Quảng Đại Mua Vật Phóng Sanh nguyện đem công đức lành hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ kinh nguyện siêu tiến chân linh sa di ni bồ tát giới thích nữ nguyện quý thế danh lê thị duyên chân linh bồ tát giới hứa bích châu pháp danh diệu thiện lưu nhiên phú pháp danh chúc quý nguyện chữ chân linh thừa phật ân nhi trực hướng tây hành y thiện phước nhi cao đăng thượng phẩm lại nguyện kỳ an phật tử nguyện kim hường phát danh tâm liên nguyện phật tử à, hiện tiền tai qua nạn khỏi trọng bệnh giảm viên nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt Phổ nguyện âm siêu à, dương hới pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật à, đạo. A